hệ sinh thái VNEdu. Mến chào các em học sinh đến với video hướng dẫn học và thi trên nền tảng trực tuyến VNEdu LMS. Tại trang chủ Google Chrome, chọn Gmail đăng ký học online, nếu chưa thấy cửa sổ Gmail cá nhân, chọn thêm cửa sổ. Đăng nhập địa chỉ Gmail đăng ký học online, tại thanh trình duyệt, truy cập vào website lms.vnedu.vn. Đăng nhập vào hệ thống. Chọn đăng nhập bằng tài khoản VNEdu. Sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Đăng nhập vào hệ thống. Tại trang chủ, chọn lịch học. Khi lớp học đang trong thời gian diễn ra, tiết học sáng lên, Học sinh chọn tham gia phòng học ảo, bắt đầu vào học. Hoặc chuyển đến khóa học của tôi. Chọn phòng học. Hoặc học liệu. Chọn vào học. Chọn phòng học online nếu học sinh không vào lớp theo lịch học. Vào phòng học trực tuyến. Chọn bài học theo hướng dẫn của giáo viên giảng dạy làm bài tập về nhà chọn nhập nội dung trả lời của bạn. Nhập nội dung trả lời câu hỏi. Chọn gửi bài để nộp bài tập được giao. Nộp bài tập thành công. Xem điểm và nhận xét của giáo viên. Tham gia bài ôn tập kiến thức cuối bài. Sau khi làm xong, nộp bài kiểm tra, in kết quả bài thi nếu có. Chọn tổng kết khóa học để theo dõi tiến độ hoàn thành khóa học. Khi nhà trường tổ chức thi tập trung, học sinh chọn cuộc thi của tôi. Chọn khóa thi theo thông báo và tham gia thi. Ngoài ra phụ huynh có thể tải app VNEduLMS giúp học sinh học trên các thiết bị smartphone. hệ thống hỗ trợ học sinh học trực tuyến trên các thiết bị có kết nối Internet. Cảm ơn quý phụ huynh cùng các em học sinh đã xem hướng dẫn hệ thống học và thi trực tuyến, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do VNPT cung cấp. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.